và mặt dây thắt lưng này à, phù hợp dành cho cả nam và nữ nhìn nó không quá hầm hố mà nhìn nó cũng không quá là mỏng manh mà nó mang một cái tư thế là rất là vừa phải và uyển chuyển nó hài hòa nó tinh tế một sản phẩm cao cấp một sản phẩm đẳng cấp bao giờ cũng là sự tinh tế là hàng đầu tinh tế về độ hoàn thiện hoàn mỹ cái đẹp này mà đi vào tiệc đi vào những sân khấu đi vào những nơi mà có ánh đèn nữa thì cái kim cương kết hợp với độ bóng của hội vàng chuẩn vàng y đúc ra này nó sẽ chiếu vô cùng luôn Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury và hôm nay vô cùng đặc biệt, vô cùng bất ngờ khi được trân trọng giới thiệu với tất cả quý khách một siêu phẩm siêu phẩm này chắc chắn rằng Kỳ Lân cam kết ai xem clip này của Kỳ Lăng xem sản phẩm này của Kỳ Lăng chắc chắn sẽ đánh giá rất cao về sản phẩm mà Kỳ Lăng đang giới thiệu em cầm lên để em camera cận cảnh chi tiết giùm anh đây là một cái mặt dây thắt lưng được thiết kế họa tiết theo hãng Patek philips một hãng nổi tiếng lưng danh số 1 thế giới về đồng hồ cao cấp xa xỉ và cấu tạo để tạo nên cái mặt dây thắt lưng mặt dây địch Patek Philippe này là vàng y đúc ra AO750 và đính trên là những viên kim cương thiên nhiên tuyển chọn lấy ý tưởng lấy cảm hứng từ cái logo của Patek philip thì lăn định chế tác ra một cái mặt dây thắt lưng vô cùng độc đáo vô cùng hấp dẫn và đặc biệt rất là sang trọng không phải nói về ý tưởng từ cái logo của một thương hiệu đình đám mà đây là thể hiện sự tinh tế đẳng cấp vì thiết kế này hình tròn và bên trong à, là những cái họa tiết rất là đẹp và mặt dây thắt lưng này à, phù hợp dành cho cả nam và nữ nếu như size nam thì mình làm size to hơn và nữ mình làm sẽ nhỏ hơn hoặc nếu như tùy vào thân hình của mỗi người tùy vào thân hình của mỗi quý khách mà mình có thể chọn size cho mặt dây thắt lưng này và cụ thể Kỳ Lăng sẽ đo cái mặt dây thắt lưng hiện tại mà Kỳ Lăng đang review đường kính là 51 rưỡi đường kính chiều dài mặt là 50 55 55 51 rưỡi và 55 à, mặt dây thắt lưng này thì phù hợp hầu như là đa số tất cả mọi người luôn à, như thân hình của kỳ lan đeo vẫn hợp và nếu như thân hình to hơn đeo vẫn hợp và nếu như thân hình nhỏ hơn đeo vẫn hợp bởi vì nhìn nó không quá hầm hố mà nhìn nó cũng không quá là mỏng manh mà nó mang một cái tư thế là rất là vừa phải và uyển chuyển nó hài hòa nó tinh tế một sản phẩm cao cấp một sản phẩm đẳng cấp bao giờ cũng là sự tinh tế là hàng đầu tinh tế về độ hoàn thiện hoàn mỹ và bây giờ à, camera hãy cận cảnh để xem mặt bên trong một sản phẩm cao cấp thì nó phải chất lượng từ vàng vàng là vàng y bốn số đúc ra công nghệ chuẩn à, nén chuẩn châu Âu là vàng hội chuẩn hội chuẩn thì màu không bao giờ thay đổi và thứ hai là công nghệ nén vàng cực kỳ chuẩn nên vàng không bị bọt và đây là vàng hồng Rogon nếu quý khách muốn vàng trắng hoặc quý khách thích vàng vàng chanh hoặc vàng vàng thì thì Lan sẽ đáp ứng y như yêu cầu và hiện tại xu hướng bây giờ thì mang phong cách từ châu về thì bắt đầu thị trường mình bắt đầu chuộng vàng hồng và vàng hồng trở nên đang lên ngôi rất là đẹp rồi bây giờ chị à, Lan sẽ thử thay cái dây mà kỳ Lan đang đeo dây kỳ Lan đang đeo mặt kỳ Lan đang đeo cái kỳ Lan đang sử dụng là mặt logo vương miện và xin mời quý khách theo Kỳ Lân để mà chọn những cái dây phù hợp với cái à, mặt này nha Hiện tại thì dây hai mặt cá sấu có Mỗi mặt là mỗi màu bằng chất liệu da cá sấu nhập Dây cá sấu màu đen có và bên trong mặt kia là mặt cá mập, da cá mập có Và mặt cá sấu màu rất là rất là sang, rất là sang Và mặt còn lại là da cá mập bây giờ vâng và bây giờ chị Lan muốn nổi bật một chút chị Lan sẽ dùng cái mặt màu xanh này ở ngoài có nhũ bột vàng hoặc là nếu như để mà hài hòa lại với bộ đồ này thì Lan sẽ lạc lại lạc lại thì bên trong là màu xanh đen cũng được bây giờ mình thử từng màu nha cái mặt dây thắt lưng này sử dụng rất là đơn giản luôn à, một mặt là nổi lên kim cương và họa tiết của logo một đầu là chốt cài một đầu là khung giữ uh, cho cái mặt dây thắt lưng không bị uh, xéo rồi bây giờ bắt đầu nè thì Lan sẽ xỏ vào thì mình sẽ xỏ cái vô cái mặt vô cái khung mà giữ dây để không bị xéo không bị uh, thay đổi vị trí á gọi là giống như là cố định vị trí cái dây nằm trong khung khổ này á rồi mình sẽ xỏ vào đây rồi như thế là mình lắp mặt như địch xong rất là nhanh gọn vì còn lại là chúng ta chỉ việc xỏ xỏ và xỏ cái đầu lại vào đây rất là đẹp rất là ngầu rất là sang và đặc biệt á cái đẹp này mà đi vào tiệc đi vào những sân khấu đi vào những nơi mà có ánh đèn nữa thì cây kim cương kết hợp với độ bóng của hội vàng chuẩn vàng y đúc ra này nó sẽ chiếu vô cùng luôn đặc biệt là càng tối hoặc là có ánh đèn lấp lánh vào một cái thì nó chiếu ôi thôi rồi khỏi nói luôn bởi vì tất cả những viên kim cương này kỳ lân tuyển chọn tuyển chọn từng viên một không phải là cứ kim cương là đưa vào mà phải ngồi phải tuyển chọn từng viên một có độ đẹp giống nhau có kích thước như nhau trong vành và nó phải không bị lỗi những viên đẹp nhất tinh hoa nhất kỳ lân mới đưa vào bởi vì kỳ lân sản xuất những sản phẩm theo tiêu chí luxury kỳ lân và những tiêu chí luxury kỳ lân là những tinh hoa đúc kết từ tất cả những hãng lớn trên thế giới những hãng lớn đứng đầu trên thế giới cộng với kinh nghiệm và ý kiến từ tất cả khách hàng kỳ lân đúc kết lại thành tinh hoa riêng và tiêu chí tiêu chuẩn luxury kỳ lân của kỳ lân luxury rồi bây giờ mình sẽ lặt lại cái dây thử màu màu đen ha màu xanh thì nổi quá màu xanh này thì có thể nữ vẫn dùng được nam vẫn dùng được ví dụ như kỳ lân đang dùng dây thắt lưng này màu này thì Kỳ Lăng phải đi với cái túi này là một bộ túi này thì à, cái ví gọi là ví cầm tay dài thôi để mà nam tính thì mình à, cắt cọng dây này đi cầm vậy thôi rất là hợp hoặc là có thể mình đeo lên cái dây này có thể tăng chỉnh được luôn nha và cây lăn tiến hành tháo ra đơn giản lắm chỉ việc là tháo cái đầu còn lại ra thôi đây xong mình lật ngược lại như vậy lật ngược lại như vậy chắc chắn rằng là quý khách sẽ thắc mắc nếu như đeo mà lật lại như vậy thì cái đầu còn lại nó sẽ bị dinh ra đúng không dính đây nè nhưng mà tất cả hầu như đa số những mặt dây thắt lưng kỳ lăng đang sử dụng đang giao lưu với khách hàng với quý khách thì hầu như đa số là kỳ lăng cho cái đầu còn lại xỏ vào trong hết dinh nè nếu là xỏ ra ngoài sẽ chắc chắn dinh mình xỏ vào trong Đây, ok quá đẹp quá xuất sắc hoàn hảo luôn rồi bây giờ kỳ lân sẽ thử một dây khác màu đen này ha màu đen cho nó đúng đen thuần luôn màu này là đen nhưng mà đen xanh xanh đen Thay dây cực kỳ dễ luôn đây dây màu đen này nhưng mà dây này thì dài quá à, kỳ lân mang không vừa nhưng mà thôi kỳ lân cứ rá vào để khách xem mình nhìn thôi ha xỏ vô một mặt này là màu đô da cá mập và kỹ năng dùng da cá sấu trước cho phù hợp với bộ đồ màu đen rất là men vàng y AU750 kim cương thiên nhiên nhưng mà là kim cương tuyển chọn từng viên một những viên đẹp nhất và tiêu chí chuẩn nhất của Luxury Kỳ Lân là mỗi viên kim cương phải có độ đẹp như nhau và không bị lỗi và đồng nhất với nhau đó là sản phẩm cao cấp tiêu chí nó phải như vậy chứ không phải lượm lặt đại và đưa vào luxury đẳng cấp là những gì tinh hoa tinh tế nhất những gì mà hoàn thiện nhất thì Lan muốn qua clip này để quý khách xem và hiểu được là việc thay mặt dây thắt lưng này thay dây cho mặt thắt lưng này cực kỳ đơn giản và dễ dễ thao tác trong vòng có mấy giây thôi là được rồi đây cái đầu mình hay dùng là màu đen và đầu xỏ ngược lại nó sẽ bị dinh ra nhưng mà mình thiết kế đeo được hai mặt bởi vì cái đầu dư còn lại xỏ vào trong ô màu này cũng nổi nha màu này hợp nha được mà giữa bộ đồ màu đen thì cái dây màu đô này nổ tôn lên nguyên một cây đồ đen và cái mặt dây màu đô và cái mặt bằng vàng y đúc ra AU750 kim cương thiên nhiên tuyển chọn đẹp nhất nổi nhất đêm nay nổi nhất hôm nay và nổi nhất trong số đông Vâng và tạm thời qua clip này thì Kỳ Đăng chỉ review vài cái mặt dây như vậy thôi Còn rất nhiều mặt dây khác Đây Màu này cũng đẹp nè Màu này cũng đẹp nè Màu này cũng đẹp Hoặc là màu cá mập màu Màu này cũng đẹp Màu này càng đẹp Hoặc là màu cá mập màu xám, xám khói cũng đẹp Hoặc là quý khách muốn những cái màu khác lạ mà đúng ý mình luôn theo yêu cầu của mình luôn chọn da trước luôn để thực hiện thành phẩm như vậy luôn thì đến với showroom của Kỳ Lăng Luxury để chọn những những con da đã hoàn thiện thuộc nhập khẩu từ các công ty chuyên thuộc da lớn trên toàn thế giới mà những công ty chuyên thuộc da này là chuyên thuộc cho những công ty lớn như là LV hoặc là Hermes và những con cá sấu này được nuôi tại vùng Amazon theo tiêu chuẩn công nghệ là ờ, mỗi con là mỗi chuồng và đặc biệt là phải đủ đủ thời hạn thời gian mới được khai thác và tiêu chí khai thác ở bên ở à, các nước ngoài rất là nghiêm rất là nghiêm mình sẽ soi bằng máy muốn biết đẹp hay xấu mắt thường nhìn chưa chắc là hoàn hảo 100% nhưng mình, mình nhờ công cụ hỗ trợ để mình soi đây camera cận cảnh quá đẹp kỹ thuật sự đẳng cấp tất cả sự tinh hoa của một đơn vị luxury kỳ lăng là hơn ở chỗ tất cả sản phẩm làm theo tiêu chí tiêu chuẩn công nghệ rất cao rất là cao về vàng thì công nghệ nén vàng cực kỳ chuẩn rồi mà đặc biệt là cái chỗ mà chia ổ chấu đến hột á, với kỹ thuật rất là giỏi rất là giỏi và chuyên nghiệp và cháu hột đi rất đều và rất tròn cực kỳ tròn luôn và đính hụt cực kỳ chuẩn nhận hụt cực kỳ chuẩn đảm bảo là tỷ lệ hầu như rất hụt gần như là bằng không luôn rồi mình sẽ cùng nhau xem ở chất vàng à, trên vàng thì cũng có logo của à, logo kỳ lân luxury đây là logo Kỳ Lân Luxury đóng và chứng nhận là vàng AO750 có rất rõ trên mọc nha đối với nữ trang hay trang sức hay đồ chế tác thường là quen mình bị quen là mình nhìn thấy bề ngoài đẹp hay, hay xấu thôi nhưng mà đồ cao cấp nó không phải vậy đồ cao cấp bề ngoài nó đẹp là chuyện đương nhiên rồi nhưng mà cái chất lượng nó phải rất là cao cũng như là sự tinh tế hoàn mỹ hoàn thiện nó cực kỳ chuẩn luôn đó thì mình nhìn kể cả mặt trong mà cái đính hột mà nó tròn nó đều mà nó đẹp mà chắc vàng bên trong nó đẹp như bên ngoài bên trong mà nó đẹp như vậy luôn trong ngoài đẹp như nhau đó là đồ cao cấp và mình dùng những máy móc chuyên nghiệp để hỗ trợ cho kinh nghiệm của mình và đúc kết lại kết quả đồng thời đã là vàng và kim cương thì mình phải đi giám định thì giám định ở những trung tâm mà họ có chức năng có thuộc là đơn vị giám định kiểm định và họ được cấp phép và họ có cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm họ giám định đích thân kỳ lân đem những sản phẩm kỳ lân đã hoàn thiện đến những trung tâm đó mặc dù kinh nghiệm của mình và đội ngũ chuyên nghiệp của mình rồi nhưng kỳ lân cần đến những đơn vị chuyên thẩm định thứ ba họ có chức năng chuyên làm việc là thẩm định và cung cấp chứng nhận giấy tờ thì kỳ lân sẽ đem qua đó như là trung tâm BNG này SGC này Doji này vân vân để họ soi và họ phân tích họ quan cổ và ngoài những trung tâm kiểm định Kỳ Lăng kể trên thì Kỳ Lăng còn đến những nơi mà chuyên có máy quan phổ để quan phổ vàng à, Nơi này, những nơi này là chuyên quan phổ vàng cho các cửa hàng vàng bạc lớn các cửa hàng vàng bạc luôn à, trong nước cho an tâm tuyệt đối thì Kỳ Lăng sẽ làm luôn điều đó quan phổ là vàng gì bao nhiêu phần trăm và đi đến những trung tâm GSC, BNG, Doji à, để mà soi kim cương